em mới đỡ vợ em ngồi dậy thì vợ em mới khóc không biết gì hết nhưng mà vẫn khóc rớt nước mắt xong cái lấy hơi lên ba lần là mất trong tay em ở lúc đó ai đứa nhỏ mà khóc không biết được là đến nói rồi con có muốn đi học lại không dạ muốn muốn ha em của con là năm nay bao nhiêu tuổi à vậy là con mấy tuổi con chín con chín rồi hả vậy là con 8 tuổi rồi con có đi học không có lúc trước thì đi học, con học mũi giáo rồi xong à, ba con lên rồi con lên theo à, con nghỉ học mũi giáo luôn. Ờ, vậy là con chưa học lớp 1 luôn. Tính thời điểm hiện tại là 86 triệu 320 ngàn đã lo chu tất hoàn toàn hết trao cho mình là 16 triệu 320 ngàn dạ. dạ hồi nãy là anh có nhận rồi dạ có nhận thì còn đây là 70 triệu thì bây dạ. giờ em tính nhanh vậy ha Dạ, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha à, bây giờ thì Phước ờ, đã ghé lại ờ, chỗ đám tang của em à, Trần Thị Hương sinh năm 1989 thì hôm qua Phước nhận được sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình em ấy thì em ấy với sự ra đi đột ngột à, năm nay là chỉ mới 34 tuổi thôi em đi làm ở Bình Dương sau đó thì bệnh và mất tại phòng trọ và được uh, xe từ thiện chuyển về à, nhà thì cũng uh, nói chung là xuống cấp trầm trọng chân gia đình thuộc hộ nghèo luôn nha cô chú anh chị và phía trước mặt cô chú anh chị đây à, chính là hai bé và chồng chồng của chồng của thương dạ, chào anh nha dạ. xin phép ngồi đây nha dạ. <clears throat> à, dạ là thương rồi bị bệnh ở trên đó là bệnh gì mà mình mất vậy dạ nói chung thì vợ em à, đang cũng đang đi làm công ty với em hai vợ chồng làm chung một công ty đó à. là đùng một cái là dạng nói chung là chóng mặt rồi xin phép nghỉ ở nhà nghỉ nhà được vài ngày rồi cái ờ, em mới cũng xin phép nghỉ ở nhà rồi em đưa vợ em đi khám tổng quát á là bác sĩ ở trên bệnh viện ờ, lớn Đông Nguyên Bình Dương á nói là vợ em là bị thiếu máu nặng là cần phải truyền máu với lại ờ, nhịp tim đập hơi nhanh nhận do thiếu máu đó à. rồi ờ, em kêu giờ em là nhập viện ở đó đi thằng mình vô máu này kia mà giờ em lại không chịu nói giờ gia đình mình thì cũng nghèo không có này kia giờ nhập viện lại thì tốn tiền lắm rồi mới ờ, bác sĩ kêu nhập viện nhưng mà giờ em không có đồng ý nhập viện à, xin bác sĩ về về nhà nằm được uh, ăn uống nhà khoảng chừng tuần lễ á, là vẫn khỏe bình thường rồi cái em thấy khỏe lại bình thường rồi em mới đi làm lại công ty làm lại tới ờ, hết ngày nghỉ phép mình á mình vô mình xin làm lại thì vô làm đùng hai ngày ở nhà vợ bó ăn rồi ở nhà ngày đó là ngày bữa ngày 24 tháng 3 là sáng em đi làm bình thường rồi ờ, con gái em mới điện đi nói ba ơi ba về coi mẹ sao nè con kêu mẹ mẹ không chịu lên thì em mới lật đật em xin phép trong một đêm về nghỉ nghỉ về nhà coi vợ em thì vợ em là dạng như là uống chút hơi thở cuối cùng rồi đó là cứ lấy hơi lên không à rồi em nói ờ, vậy thôi để anh xin xe từ thiện điện xin xe từ thiện cho mình về quê nghe vợ em lúc đó là người không biết gì hết đó nhưng mà vẫn ừ e à rồi xong nói đợi xe giờ em đợi xe mà người nằm thoi thóp nhìn xót lắm nói chung em với con em lúc đó nhìn là xót lắm nhưng cũng không biết làm gì được dạ vâng. cho tới lúc là 12 giờ 30 à, em điện xe lại 12 giờ 15 em điện xe lại lần cuối là em nói xin hỏi xe tới đâu rồi thì bên có bên hội thiện nguyện B BDS của Tấn Sang ở trên ờ, Sài Gòn á là anh tám nói là như bây giờ không có xe qua đó liền đâu khoảng chừng một giờ một mấy mới có xe là vợ em mới lại em nói vợ em là em ráng em đợi đi cỡ một mấy hai giờ là mình có xe em đi về rồi em mới đỡ vợ em ngồi dậy thì vợ em mới khóc không biết gì hết nhưng mà vẫn khóc rớt nước mắt xong cái lấy hơi lên ba lần là mất trong tay em là lúc đó ai lấy nhỏ khóc rồi à, khóc không biết được là đến lối em mới điện em xin xe liền em cũng nhận điện anh tám anh tám mới điện đi vòng vòng là mới có xe đặng đưa về trong ngày làm đám trong ngày là từ chợ ảnh ba giờ xe chuyển bánh về tới đây là 5 giờ mấy 6 giờ ừ. dạ. hai hai bé là cũng ở trên đó chung luôn với dạ. vợ chồng hả dạ. không có đi học gì sao dạ bé lớn thì lúc trước là có học mà bé lớn là nghe mẹ bệnh á à. rồi bé lớn nghỉ ở trong trường học uh, xã Hương Hòa mình á, nghỉ rồi đi lên chợ thăm mẹ ở lại chợ lo cho mẹ chợ là tới ngày mẹ mất luôn là bé nghỉ ở cũng được uh, ờ, 2 năm rồi ờ, nghỉ 2 năm rồi Dạ. Rồi không có đi học nữa, nghỉ học dạ. luôn Rồi con khi mẹ mất rồi con thấy buồn không? Con dạ, biết mẹ mất không? Dạ biết Rồi con có muốn đi học lại không? Dạ muốn Muốn ha Rồi bà, em của con là năm nay bao nhiêu tuổi 8 tuổi rồi à vậy là con mấy tuổi con 9 con 9 rồi hả dạ. vậy là con 8 tuổi rồi con có đi học không có lúc trước thì đi học con học mẫu giáo rồi xong à, ba con lên rồi con lên theo à, con nghỉ học mẫu giáo luôn ờ vậy là con chưa học lớp 1 luôn gia đình mình ở đây là cũng uh, hộ, hộ, hộ nghèo hay gì dạ. à quên nãy giờ anh tên gì nãy xem em chưa dạ em anh Ngô Dương Ngô Dương dạ. à, gia đình mình là thuộc người uh, dân tộc dạ. dân tộc à, không em thì người uh, kinh kinh à, còn dạ. vợ em thì người dân tộc Khmer người dân tộc Khmer dạ. hai hai bé chắc giống mẹ ha dạ, giống nét mẹ. vô là thấy uh, giống mẹ dạ, hai. giống mẹ gia đình mình ở đây cũng là hộ nghèo luôn á hả dạ hộ nghèo à, như cô chú anh chị thì trong lúc hồi hôm qua là biết được hoàn cảnh của gia đình à, bữa 24 á thì tối đó anh cũng có đăng một ồ em em chứ em tại em nhỏ tuổi hơn anh anh dạ. chắc lớn hơn em phải không anh dạ. nhiêu tuổi anh dương dạ 39 39 Ủa. dạ vậy lớn hơn em rồi em uh, mới có 30 36 à, à và sau khi biết được hoàn cảnh uh, về gia đình thì Phước cũng uh, chia sẻ lên uh, trang fanpage uh, nhờ sự chung tay của quý cô chú anh chị thì uh, sau đó uh, uh, cũng nhận được một số tiền khá là lớn thì uh, cái cái số tiền nhận được của bên em uh, tổng luôn cái số tiền của bên em và bên ờ, hội chữ thập đỏ của xã tại vì đợt bữa hổm là em cũng không biết đâu tại vì do là bên ờ, xã của mình á bên hội chữ thập đỏ liên hệ nhờ em phụ giúp tại vì hoàn cảnh quá ngặt, ngặt nghèo vừa nghèo rồi ờ, nói chung là đi không có tiền bạc gì hết trơn dạ yeah. hòm thì cũng phải xin đi xe yeah. Dạ. là xe từ thiện hết à, bởi vậy nhờ phước thì tổng có số tiền nhận được là của bên Phước và bên hội chữ thập đỏ luôn đến thời điểm hiện tại là 86 triệu 320 ngàn thì hồi à, lúc nãy à, trước khi vào đây thì bên à, hội chữ thập đỏ đã lo chu tất hoàn toàn hết trao cho mình là 16 triệu 320 ngàn dạ. dạ hồi nãy là anh có nhận rồi dạ có nhận thì ở bên phía bên em còn đây là 70 triệu thì bây dạ. giờ em tính nhanh vậy ha à, 70 triệu này thì 16 triệu 320 ngàn đó thì em nghĩ là làm đám rồi uh, thiêu đồ luôn thì chắc cũng uh, còn dư thì dạ, để cái tiền đó mình trang trải dạ à, thiêu thì hồi nãy em có hỏi là dưới này chỉ có 2 triệu thôi nó dạ, hơn so với cần thơ dạ, đúng rồi. À, còn à, mấy cái chi phí khác chẳng hạn như là mấy cái lạc giặt lạc giặt giặt này thì mình còn dư tiền mình cứ giữ lại để à, như hai ăn uống và bổ sức khỏe dạ. và sau khi đám xong ngày mai thì là 27 tây tháng 3 dạ. mình thiêu xong về thì có gì à, em sẽ liên hệ với hội chữ thập đỏ để à, uh, nhờ thợ thầy rồi xuống coi và sửa căn nhà cho mình yeah. Dạ. thì uh, hồi nãy em cũng nói chuyện với bên hội chữ thập đỏ là chi phí căn nhà là khoảng tầm 50 triệu yeah. Dạ. à, tại cái nhà mình thấy xuống cấp quá rồi và còn dư lại cái số tiền đó là em tính là dùng 70 triệu đó 50 triệu sửa nhà còn 20 triệu thì là cũng là của gia đình mình nhưng yeah. Dạ. mà sau khi làm xong nhà em sẽ xuống bàn giao và làm cái sổ gì đó tiết kiệm gì đó cho hai bé để nữa đi học tiếp dạ. còn nữa anh làm anh gửi tiền về hay là gì đó dạ. phụ phụ với gia đình mình giờ gia đình mình hiện giờ là đơn chiếc sao con à, khách hả khách lại giếng hả dạ. à, khách giếng thì mình cứ việc uh, lại đi nè con có đi ra mình sẵn à, đốt giùm anh cây đốt giùm uh, chú cây nhang luôn đi con à. bé bé bé lớn tên gì anh dương dạ bé lớn tên nga tên gì tên nga nga bé nhỏ bé nhỏ tên tiên tên tiên ha con cầm nó đi con cầm lấy đi chú ơi cầm đi cầm chú. đi cho cô đó đốt trước đi rồi xong rồi tới chú nè trong thời gian mà chờ đợi đốt nhang á phước ờ, mời cô chú anh chị mình ờ, xem sơ qua cái căn nhà của ờ, bà cha con ở nói chung là hai gia, gia đình là bỏ đi ờ, Bình Dương làm hết tại vì để lập nghiệp nhà nghèo quá trời vừa khổ cực nói chung là không có cái nhà vệ sinh luôn nhà vệ sinh là nhỏ xíu à ăn sau này nè để từ từ phước uh, em nó lìa cái máy qua cho cô chú anh chị xem đây đó bên đây á, cũng là nhà của anh em uh, của anh em nhưng mà hai vợ chồng thì cũng bị mất rồi rồi bỏ lại cái nhà như nhờ nhà mẹ. mẹ cũng được con không gia ở bên đây thôi nói chung là dọn dẹp chỉ có nhiêu thôi bếp nút đồ sao nè cô chú anh chị nhìn không có gì hết rồi giờ phước sẽ lên trên đốt nhang nha cô ấy đốt xong rồi phải không con dạ. rồi để cho, cho chú đốt nha ủa mình không có cái bàn phật hả bàn phật ở, ở trong hả dạ bàn phật đây à bàn phật vậy chú đi xin ờ, đây đi dạ đốt đốt đốt đi đốt em cây đi em đốt bằng phật trước à, đây là phong tục của người à, trời gì lại dữ gì là, là, gì lại ờ, chú giữ vậy con không, cái này chú chỉ xá thôi rồi như ờ, giờ sẵn rồi đứng đây luôn đi đứng đây khỏi vô nữa con đứng đây cho nó mát ở nhà ờ, nực quá <laughs> nói thiệt nó nực quá trời nực rồi như nãy giờ thì á em có nói qua và chia sẻ với câu chuyện như anh gì đó thì uh, Phước cũng ờ, rất chân thành cảm ơn à, Thứ nhất là cảm ơn về à, của ờ, Hội chữ thập đỏ nè bên à, địa phương đã tạo điều kiện yeah. Dạ. à, cho em cũng như là các à, quý mạnh thường quân của bên à, em à, đồng hành hỗ trợ cho gia đình mình trong những cái lúc mà nó khó khăn ngặt nghèo nhất yeah. Dạ. à, ngay lúc này à, và Phước cũng chân thành cảm ơn quý à, mạnh thường quân luôn à, cô chú anh chị luôn luôn đồng hành và chia sẻ với à, những cái hoàn cảnh Phước à, đã từng đang thì à, như quyết định nãy giờ anh em mình nói Phước chỉ nói sơ lại như vậy ngắn gọn nha à, Tổng cộng là 86 triệu 320 ngàn 16 triệu 320 ngàn bên hội chữ thập đỏ đã gửi cho gia đình mình trang trải lo dạ. chu tất hoàn toàn cái đám còn dư để trang trải còn đây 70 triệu thì em sẽ liên hệ với hội chữ thập đỏ dạ. à, 50 triệu là dùng để xây nhà dạ 20 triệu là để nữa xong khi nhà em sẽ xuống bàn giao rồi ờ, để làm sổ tiết kiệm cho hai bé dạ. à, ăn học dạ. như nãy giờ câu chuyện cô chú anh chị cũng đã nghe hai bé thì giờ một bé đã nghỉ học luôn không có đi học và một bé đã nghỉ học vì biết mẹ mình bệnh hồi xưa lên ừ. bình dương rồi thôi à, vậy à, anh có gửi lời cảm ơn gì không thì dạ nói chung giờ em cũng ba cho con em thay mặt gia đình là cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã chung tay với anh phước là hỗ trợ gia đình em qua cơn khó khăn này nhân thành cảm ơn rồi ừ, con nói gì Nữ gắng học nha mẹ mất rồi gắn thương ba nha dạ. nha dạ. con cũng vậy nha dạ. rồi vậy thôi nha bye bye và hẹn gặp lại cô chú nha